Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý Vận trình ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy, bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện Tý dậu tương phá, cái điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho con giáp này, tuổi Tý dễ nảy sinh cảm giác bất an do không thực sự hiểu về nhau. Đối phương cảm thấy đây là chuyện bình thường, càng không muốn giải thích nhiều với con giáp này. Bản mệnh tuổi Tý trong ngày này cũng có thể sẽ cần thêm thời gian để bình ổn lại tâm trạng của mình, chứ đừng để cảm xúc bốc đồng làm mình mắc phải những sai lầm không đáng có. Sự nóng giận chỉ khiến bạn đánh mất lý trí mà thôi. Và ngày này, đối với những người độc thân không cần phải cố gắng ép mình làm điều mình không muốn. Nếu bạn thấy chưa có cảm xúc với đối phương thì cứ thẳng thắn nói lên cảm xúc của mình, tình cảm đâu phải thứ gì có thể gượng ép. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Tài lộc khó kiếm, không nên kéo dài công việc đem đến bất lợi. Sự cầu mong về quý nhân giúp đỡ không được như ý do có sự từ chối khéo, hoặc chỉ gặp trên điện thoại tránh sự thị phi, cãi nhau, có tin tức không tốt về sức khỏe, công danh, tài lộc của phái nữ trong thân tộc, bè bạn. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, hao tốn tài lộc, tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng. Tử vi tuổi mậu tý, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ không nên buôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, vén khéo công việc, gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc nhưng cũng không nên kéo dài. Trong nhóm có người không tốt, nên giữ hòa khí. Tử vi tuổi nhâm tý, thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng, không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc, tình cảm, lẫn gia đạo. Tuy nhiên nếu những gì đã có sự hẹn ước hoặc đã có kỳ hạn thì hãy làm cho xong tâm tình bất an, sức khỏe không tốt, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Con số may mắn 3, 7. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục trắng. Quý nhân phù trợ, dậu thân tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn hôm nay đang cảm thấy thật may mắn khi có người ở bên mình và ngày này, tình cảm sẽ thăng hoa, hạnh phúc sẽ ập đến khiến cho chính con giáp này cũng phải bất ngờ luôn đó nha. Trong vận trình ngày thứ bảy này cũng đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân xuất hiện, không thể nào không che chở cho đường tình duyên của những chú trâu. Dù bạn có là người khô khan, gỗ đá thế nào thì đứng trước tình cảm chân thành như nước chảy êm đềm cũng có ngày, nước chảy đá mòn. Lại thêm ngày này cũng gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh, đường tài lộc của con giáp này cũng trên đà tăng tiến. Thật là một ngày rực rỡ với tiền đầy túi và tình đầy tim, bạn có thể tìm thấy cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và đơn giản bằng chính nghề tay trái của mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết, ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao, tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Làm gì cũng không nên hấp tấp vội vàng, có sự hư hại về đồ đạc vật dụng, không nên tiến hành hoặc quyết định những công việc lớn lao. Tuy nhiên không nên để chuyện tình cảm hoặc mới nhận được tin mà đã có sự lo âu. Chưa phải là lúc giải quyết, ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường, có tin tức vui buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi tân sửu, thụ mệnh thổ. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết. Ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Có quý nhân giúp đỡ. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Con số may mắn 18. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng nâu. Quý nhân phù trợ Tuất Mão, Hợi. Tử vi tuổi dần Xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần trải qua ngày thứ bảy này đang có điểm báo, dễ tiêu tiền mất kiểm soát khi mà có kiếp tài ghé qua. Con giáp này thiếu suy nghĩ, không thể nào chống lại được ham muốn mua sắm của mình mà cứ hết lần này đến lần khác tự trách mình. Với bạn tuổi dần cũng cần phải lên kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn, đừng để mình xa đà vào những thú vui vô bổ, cũng chớ nuông chiều bản thân quá mức mà không hề biết rằng khi có sự cố bất ngờ xảy ra thì những khoản tiền tiết kiệm quan trọng đến thế nào. Lại thêm, trong ngày có sự xuất hiện của kim mộc bất dung, càng tô đậm thêm những mối bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Tuổi dần không nên ra mặt tranh cãi với mọi người, dù sao cũng là người một nhà, một điều nhịn là chín điều lành. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày thuận lợi cho các việc mong cầu về tình cảm, hôn nhân, kết bạn, đính ước, hợp tác, thi cử, xét duyệt lương bổng. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, tin tức tốt không nên chần chờ khi có cơ hội đến dù không có lợi mấy ở trước mắt nhưng nên tiến hành hoặc mạnh bạo thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng việc tương lai phải trải qua nhiều giai đoạn công sức. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có cuộc vui, tin vui, quà tặng, nghe tin buồn về sức khỏe, buồn mạng của thân nhân, bè bạn. Ngày có sự hẹn ước, đáo hạn, định ký, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển bất lợi. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật. Chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Đề phòng trong việc đi lại, di chuyển. Con số may mắn 3, 5. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường đen vàng. Quý nhân phù trợ mùi tất hợi. Tử vi tuổi Mão. Vận trình ngày thứ bảy này, với bạn tuổi Mão đang gặp cục diện ngũ hành tương xung, điều này sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của người tuổi Mão. Con giáp tuổi mão này sẽ dễ cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi mà mọi người xung quanh ai cũng có đôi còn mình vẫn chăn đơn gối chiếc. Bên cạnh đó, ngày này với bạn tuổi mão cũng rất muốn có người ở bên bầu bạn lắm chứ, nhưng dường như số phận trêu ngươi, hết lần này tới lần khác con giáp này bị tình yêu phản bội, quay lưng lại với mình. Bạn không biết khi nào mới tìm được người nguyện ý ở bên mình. Trong ngày này lại gặp tỷ kiên xuất hiện, sẽ củng cố thêm tài chính của tuổi mão được vững vàng hơn bản mệnh dứt khoát trong từng quyết định, từng bước đi của mình và may mắn thay đó lại là hướng đi vô cùng đúng đắn, mang tài lộc về cho bạn. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng, không nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành vì sẽ có sự đảo lộn bất ngờ gặp rủi ro, tai nạn, buồn phiền, thiệt hại hoặc có sự sai lạc về hẹn ước, ký kết. Nhất là trong việc đi xa dễ gặp tai nạn, sự thất vọng hoặc nghe tin dữ, việc ăn chơi đình đám chỉ nên ngắn gọn và không nên ở lâu. Tài lộc chậm chạp, dễ hao. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Hoặc ngày có nhiều sự thay đổi, biến động bất ngờ. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ có tin buồn về tai nạn, đau yếu. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc, có khách đến. Sức khỏe không tốt, nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc. Nên xem xét lại những chuyện cũ và nhắc nhở với nhau cần phải giải quyết hoặc làm cho xong có sự nhờ và giúp đỡ hoặc góp ý kiến, có tin tức sai lạc thiếu sót hoặc nhắn tin lầm, có tin tức về tài lộc, có lộc ăn, có sự phúc đáp của người thân, bè bạn ở xa. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, ngày xung của bổn mạng, có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc nhưng dễ có sự hư hại, chậm chạp, hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, tất, hợi, mùi. Tử vi tuổi thìn. Vận trình ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy, tuổi thìn đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn hơn hẳn những con giáp khác, khi mà cả đường tình duyên và tài lộc đều thịnh vượng. Lục hợp cục sẽ trao cho bản mệnh thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Với bạn tuổi thìn có sức hút của riêng mình, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình, khiến cho người mình thầm thương không thể không chú ý đến mình. Hạnh phúc sẽ sớm đến với người biết chủ động nắm giữ vận mệnh của mình. Cộng thêm, ngày này bạn tuổi thìn gặp được chính tài chiếu mệnh, sẽ nâng đỡ cho vận trình tài lộc của con giáp này và những chú rồng không cần phải lo lắng quá nhiều về tình hình tài chính trong thời gian tới. Công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa. Không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Có tin buồn về tai nạn của người quen, ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn, hoặc có tiệc. Có người đem lại điều lợi cho mình, tài lộc trung bình, có lộc ăn, có hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim. Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Không nên hấp tấp, vội vàng, nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh cãi. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn. Con số may mắn 48. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng nâu. Quý nhân phù trợ tuất dậu thân. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi thứ bảy của 12 con giáp cho thấy, với bạn tuổi Tỵ sẽ thấy rằng chẳng có gì quan trọng hơn tình cảm chân thành. Người ấy sẽ chẳng bỏ rơi bạn dù cho có chuyện gì xảy ra, kể cả khi bạn lâm hoạn nạn và chẳng còn gì trong tay. Giữa lúc tâm trạng bất an, thì với bạn tuổi tỵ có được tình yêu nâng đỡ, làm chỗ dựa cho con giáp này có những cái nhìn lạc quan, tích cực hơn về tương lai phía trước. Những chú rắn hãy trân trọng người ở bên mình khi hoạn nạn nhé. Và ngày này đối với những bạn còn độc thân, sẽ có được cơ hội tốt để bạn thể hiện sức hút của mình tam hợp cục xuất hiện sẽ trao cho bạn những vũ khí bí mật để có thể chinh phục được người bạn muốn yêu thương. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp hoặc chỉ nhận được tin tức. Nguyên do là người mình mong cầu gặp trở ngại về công việc hoặc có chuyện buồn phiền về tình cảm, hoặc phải đi xa chưa trở về kịp. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu và cũng không nên hấp tấp vội vàng tiến nhanh. Không có kết quả. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nên nghỉ ngơi, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên kéo dài. Có tin xấu về sức khỏe, buồn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, buồn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc mua sắm, có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng, lộc ăn. Tránh gây gỗ thị phi, đề phòng rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Con số may mắn, 27. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi ngọ. Xem tử vi ngày thứ bảy này cho thấy, bạn tuổi ngọ trải qua ngày này sẽ dần tìm lại được nguồn tài lộc cho mình, khi mà có được thực thần đã ghé thăm. Chuyện kinh doanh buôn bán của bản mệnh tiến triển tốt, lợi nhuận tăng cao nhanh chóng ngoài sức mong đợi bản mệnh tuổi ngọ cũng nên cố gắng để nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Không phải lúc nào cũng có được cơ hội tốt như thế này nên những chú ngựa cần phải rèn luyện sự nhạy bén của mình, nhìn thấy được những điều mà người khác không thấy. Tuy nhiên, ngày này lại gặp ngày có kim hỏa bất dung, có nhiều mâu thuẫn nảy sinh giữa bạn và người ấy khi mà con giáp này bận rộn với công việc của mình. Bạn cần phải chia sẻ tâm sự nhiều hơn với đối phương để giúp người ấy hiểu và cảm thông cho mình. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim. Ngày tốt, có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc cũng như về tình cảm. Việc cầu tài gặp may mắn hoặc có được cơ hội thi thố. Ngày tốt cho việc đính ước, hội họp, kết bạn. Có tin vui từ xa về, có duyên đẹp đến tình cờ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu, hoặc trong ngày có nhiều việc đến, cần có sự thu xếp khéo léo về thời gian. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Nên tỏ bày ý định của mình cho mọi người hiểu. Dễ có sự trách oán hoặc gặp chuyện trắc trở, buồn phiền. Có tài lộc nhưng cũng dễ hao tán. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Có tin xa, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có đám tiệc, việc cầu mong còn mơ hồ không nên hấp tấp. Ngày có nhiều lo âu, gặp nhiều áp lực, trở ngại, tiến thoái lưỡng nan. Hoặc gặp sự tranh giành, bất hòa đưa đến tranh cãi, đổ lỗi trách nhiệm, bị hàm oan, khiển trách. Mọi việc chỉ nên ngồi yên, càng hành động thì lại càng bị ràng buộc, vấn đề chỉ thêm rắc rối, tài lộc trắc trở, dễ hao. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có tin buồn về chuyện này. Con số may mắn, 59. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, tuất mão, dần. Tử vi tuổi mùi. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi, thiên tài xuất hiện, làm cho đường tài lộc của tuổi mùi hôm nay có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh đã biết cách để nắm giữ may mắn, biết tận dụng những lợi thế của bản thân để kiếm tiền về tay. Ngày này cũng có ngũ hành bất dung, và đây là nguy cơ khá lớn với chuyện tình cảm của con giáp này. Bản mệnh chớ nên từ chối tình cảm của chính mình. Bạn cũng hiểu rằng phải khó khăn thế nào mới tìm được người tâm đầu ý hợp với mình mà. Và với bạn tuổi mùi, cũng đừng để những định kiến xưa cũ của xã hội khiến mình e ngại. Chẳng ai sống thay được bạn, cũng chẳng ai tặng được hạnh phúc cho bạn ngoài chính bản thân mình. Bạn không thương thân thì còn chờ ai nữa. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều biến động, thay đổi từ công danh, việc làm cho đến tình cảm có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Có tài lộc nhưng dễ hao về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác chỉ đem đến sự rủi ro, mất hòa khí, trách oán. Nếu công việc hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui, tài lộc kém, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người. Không nên tự mình giải quyết. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Nếu có tiền bạc, tài lộc thì cũng phải hao tốn về mua sắm, tu bổ, trả nợ, hoặc được vay mượn. Ngày có nhiều biến động, thay đổi từ công danh, việc làm cho đến tình cảm. Có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người, không nên tự mình giải quyết, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Con số may mắn 38. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường nâu cam. Quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi thân Xem tử vi ngày thứ bảy này chỉ ra rằng, với bạn tuổi thân trong ngày này rất dễ nảy sinh những cảm xúc mới lạ với một người nào đó. Rất có thể đó là vì bạn đã rơi vào lưới tình trong ngày tam hội cục mở lối, đào hoa nở rộ. Và với bạn tuổi thân đừng chạy trốn tình yêu, mà hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có. Bạn sẽ thấy rằng tình yêu sẽ thắp sáng cho cuộc sống có phần ngột ngạt, tẻ nhạt của mình. Có người yêu thương và được yêu thương, cuộc sống trở nên rực rỡ muôn màu ngày này lại gặp ngày có kim khí vượng, với bạn đang có được báo hiệu tiền tài cũng sẽ ùn ùn đổ về nhà khi mà con giáp này được đổi vận. Bản mệnh không cần phải tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở đâu xa xôi, có khi tài lộc ở ngay gần bạn, chỉ cần tỉnh táo nắm bắt là được. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Ngày có tin vui hoặc công việc trôi chảy. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt thuận lợi cho việc giao ước, kết bạn, đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư sẽ có người dòm ngó hoặc châm trích. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Có nhiều sự việc xảy ra đột ngột bất ngờ không có kết quả tốt, hoặc nghe tin xấu về rủi ro, tai nạn, thất bại. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Cẩn trọng trong việc đi lại tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn. Mọi việc nên từ từ giải quyết hoặc nên để vào ngày khác. Tài lộc trung bình, sự mong cầu về tin tức còn chậm, hao tốn về giao thiệp, gặp gỡ, những chuyện đáo hạn, định kỳ, đến hẹn. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy, nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt. Thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư, vì sẽ có người giòm ngó hoặc châm trích. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức. Con số may mắn 2, 6. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ tí, thìn, dậu. Tử vi tuổi dậu bạn tuổi dậu trải qua ngày thứ bảy này, tử vi cho thấy khi có thiên quan chiếu mệnh, tuổi dậu sẽ dễ mắc phải cạm bẫy của những kẻ tiểu nhân và chủ nhật này bạn dễ phải trả giá cho những sai lầm của mình khi tin lầm người, trao tiền bạc sai chỗ cũng giống như giao chứng cho ác. Bản mệnh tuổi dậu cũng cần phải hiểu rõ việc mình đang làm, chớ nên mù quáng chỉ nghe đối phương nói gì là làm theo như thế, bạn bị lừa gạt cũng chẳng có gì là lạ. Nếu có quyết định lớn về tài chính thì hãy tham khảo ý kiến của người có nhiều kinh nghiệm. Trong ngày này cũng đang gặp ngày có kim khí lên đến đỉnh điểm, điều này cho thấy sức khỏe của con giáp này có thể vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Có thể bạn đang suy nghĩ, lo lắng quá nhiều mà không thể nào ăn ngon ngủ yên, cơ thể cũng vì thế mà suy nhược. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều không nên. Chỉ là ngày nên sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc không nên hấp tấp nếu có sự chậm trễ, trắc trở, hoặc có tin không vừa ý, bực mình. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên can trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự trắc trở trước hoặc nghe tin xấu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng. Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng đình đám cũng nên giới hạn. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Đi xa, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của buồn mạng. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự trắc trở trước, có chuyện xảy ra không vừa ý hoặc nghe tin xấu. Con số may mắn 17. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường bạc vàng. Quý nhân phù trợ tỵ, sửu, thìn. Tử vi tuổi Tuất với bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, đang gặp ngày tuất dậu tương hại, điều này làm cho con đường tình duyên của tuổi tuất có nhiều trắc trở, giữa bạn và người ấy có nhiều bức tường cản trở. Bạn khó có thể thuyết phục được đối phương tin theo lời mình, nhất là khi bạn đang chưa có gì trong tay. Có lẽ bạn tuổi tuất cần thêm thời gian để chứng minh khả năng của bản thân cũng không hề kém cạnh so với sự chân thành trong tình cảm mà bạn dành cho đối phương. Nếu thực sự yêu thương nhau thì hãy nắm tay bước tiếp trong ngày này bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, sẽ trao cho tuổi tuất có được nhiều cơ hội để có được nguồn thu nhập ổn định và giải quyết những vấn đề tài chính còn đang tồn động. Bạn cũng nên có kế hoạch rõ ràng để không tiêu pha vượt quá khả năng của mình nhé. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết, nên chờ đợi vào một dịp khác. Có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Có lộc nhỏ, quà tặng, lộc ăn, mời tiệc tùng. Ngày có tin tức về hôn nhân, sinh nở, thi cử, công danh, đính ước. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Có nhiều việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Ngày có cuộc gặp gỡ bè bạn, thân nhân, đám tiệc hoặc nhận được tin tức của họ. Mọi sự di chuyển đi lại đều nên có sự cẩn trọng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Mọi việc nên chậm rãi giải quyết và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp. Đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến, hoặc có tin xa. Nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn vì cũng có người mong muốn công việc như mình. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức của họ. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán, bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay. Nếu có gặp trở lực cũng không nên nóng vội, nản chí. Đừng sợ sự hiểu lầm, trách oán tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Con số may mắn 2, 5. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi hợi Xem tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi, đang gặp được ngày có kim dưỡng thủy và đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đang tiến triển tốt. Sự hòa hợp và đồng điệu giữa hai tâm hồn quả là điều hiếm thấy. Với bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay không mất nhiều thời gian để khiến cho người ấy tin tưởng và ở bên mình. Dường như định mệnh đã làm việc của mình và giúp cho con giáp này nhanh chóng nhận ra người ấy là người mình đã chờ đợi bấy lâu nay. Và ngày này các cặp vợ chồng, tình cảm càng ngày càng nồng nàn thắm thiết. Bản mệnh không cần gì ngoài gia đình, dành chọn thời gian trong ngày nghỉ này để quan tâm, chăm sóc cho những người mình yêu thương. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Có tin buồn, ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, tiệc tùng, đình đám. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, chuyện vui tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội sức khỏe không tốt, có tin buồn, gia đạo bất an, trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim. Ngày có sự đi xa, di chuyển hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách, không làm không được. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Có tin buồn, nếu là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm. Ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, đám tiệc. Tuy nhiên vẫn có tài lộc chuyện vui. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Nên ra đi giải quyết công việc, tuy nhiên nên lấy hòa khí, không nên cãi nhau. Giới hạn mọi việc giao thiệp, không nên bối rối khi gặp những tin không tốt hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, cao nhân và có hao tốn. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc. Quý nhân phù trợ tí, sửu, mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.